Hello cả nhà, lại là Toàn đây Thì bây giờ Toàn sẽ từ cái ờ, hướng cầu nha cả nhà Đây là cầu này Ở đây là video thứ ba Tiếp nối theo cái ờ, ngày hôm nay nha Rồi chúng ta sẽ đi ờ, vừa hướng tới đường liên xã đất Chúng ta sẽ lên khu vực mà cà phê anh em nha cả nhà Cả nhà xem thấy hay thì bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn nha và nếu như mà muốn mua đất cũng như là bán đất thì hãy liên hệ cho Toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 và đây là một trong những cái à, vị trí đất địa cũng như đây là một trong những cái vị tiếng mà gọi là trọng tâm á trọng tâm cả nhà những cái tiếng mà có tầm quan trọng để mà kết nối khu công nghiệp và à, các tuyến đường khác với nhau gọi là các tỉnh với nhau nữa là tuyến đường này là không có kết nối với các tỉnh như vậy là, là kết nối từ à, các khu công nghiệp đi ra ở phía ngoài đường Đê Tơ và từ đường Đê Tơ là mới kết nối những cái tỉnh ờ, các địa phương khác với nhau gọi là giao thương hàng hóa cũng như vận chuyển hàng hóa nha cả nhà rồi đây là vị trí ngay ngã tư đây là vị trí ngay ngã tư nha cả nhà ngã tư đường lên xã đất và tuyến số 4 và ở đây là có một căn nhà đã mọc lên rồi cái nhà thái này cái nhà thái xa xa kia là đường lên xã đất này rồi ở đây này đây là đường lên xã đất nha cả nhà đây là đường lên xã đất rất là rõ ràng đúng không ạ rất là rõ ràng lên xã đất là 28 mét nối các xã với nhau bao gồm có là Tân Tiến, Tân Lập, Tân Hòa, Tân Lợi à, nó còn đi xa nữa cả nhà và đây là tuyến số 4 tổng chiều dài tuyến số 4 là 8,2 km lộ giới là 42 m và hiện tại đang làm như thế này gọi là đang đổ mi đá mi rồi rồi ngay vị trí này thì chúng ta đang có một lô hai lô ba lô à, của khách hàng của mình à, khách hàng chị Thu chị Thu ơi chị xem cái uh, video thì chị cũng biết được là hiện tại trên tiết số 4 này đang uh, đang làm như thế này nha chị à, đang làm như thế này nha thừa về thì thời gian không có thời lượng không có nhiều cho nên là em quay uh, tên thú quay một đoạn như chủ vị trí lô đất này của chị đó mà chị nắm được cái thông tin rồi thì bây giờ em sẽ uh, đi uh, đi ra cái chỗ cà phê anh em chứ còn cái năm 5 phút nữa thôi thì, à, mình sẽ tranh thủ chạy qua bên đó nha cả nhà tức là cái máy quay này của mình hiện tại nó đã đầy rồi chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết một video rồi cả nhà hãy xem nha toàn quay một vòng như vậy là đỡ mục đích là là, là cái nhà biết được cái ngay chỗ cái đây là ngã tư à, đường liên xã qua đây này đất đá còn đã đổ này công nhân hiện tại đang đang đang đang treo xe đây nằm này cái nhà thấy không ạ cái nhà thấy không ạ xe đang nằm đây vẫn đang làm bình thường nha hiện tại thì à, ở đây đường đang được làm như thế này rồi thì trên kia công nhân vẫn còn làm cái cái nhà đó mình chạy lên trên này công nhân vẫn đang làm bình thường này cả nhà hồi nãy mình không biết là mình đi uh, bên kia đi bên này là nó bị ái rồi công nhân vẫn làm bình thường nha đoạn này vẫn đang làm bình thường này cả nhà đó mình chạy lên cả nhà thấy nha thực tế nha vậy như vậy thì à, ai mà nói là là tiếng số 4 không có làm hoặc là không làm thì à, suy nghĩ lại nha suy nghĩ lại nha cả nhà hiện tại vẫn đang làm bình thường nha đây này chỗ này cũng có suối chạy qua này nhưng mà sẽ không có làm cầu người ta chỉ làm cái ái thôi người ta làm cái cái cái, cái uh, mương lương đó mà mà nước nó chảy qua thôi bây à, giờ tôi phải bò lên trên này công nhân vẫn đang làm trên này và xe vẫn đang làm nha cả nhà tức là xe xe xe ủi á hôm nay là toàn đi làm số số cái lô liên xã của toàn á xong rồi là toàn à, tận dụng thời gian nữa vào quay video cho cái nhà xem cho cái nhà đầu tư xem đây công nhân vẫn đi đo đạt đây cả nhà thấy không ạ à? đây này đây là những hình ảnh mà mà mà mà, mà thực tế nha cả nhà hình ảnh thực tế cả nhà mà xem đúng không ạ à? xem nữa mà mà biết được là con đường nó đang làm như thế nào hình thành như thế nào đây là những cái anh mà đang ờ, đi đo đạc Ờ, đo đạc để mà chia chia chia chia ranh đó chia ranh ở cái đó nhà tức là chia là những cái làng này làng kia đó. bao gồm làng uh, xe máy làng ô tô cung lương và vỉa hè cũng như là cống rãnh đây là nghe chỗ cà phê anh em đây là nghe cà phê anh em nha cả nhà rồi hiện tại mà khách hàng nào nhà đầu tư nào đang có đất ở tại vị trí này mà muốn bán thì cứ inbox cho toàn gọi điện cho toàn nhớ bắt buộc phải cắt lỗ đá này cả nhà đá đã đỡ như thế này rồi này Và ờ, đây là đây là cà phê anh em này à, đây là văn phòng cà phê anh em ngày xưa làm này lâu rồi không vào thì nó cũng khá là khá khá khá khá khá khá là trung cấp rồi cả nhà rồi hiện tại thì toàn đang ờ, phía trước xa xa kia chú chú của chú chúng ta này chúng ta thấy này à, là đường uh, liên xanh nhựa và đoạn trên kia nữa đây đây đây, đây. đúng rồi đường đi xe nhựa là các nhà thấy không ạ và tiếp giáp với đường đi xe nhựa thì có một cái nguồn đã phân lô và còn lại là chưa cái cây một đoạn vào bên trong kia là phân lô rất là nhiều rồi cả nhà xem tới hay thì bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha ai đang có đất ở tại vị trí này thì hãy liên hệ cho toàn mà bán thì liên hệ mua cũng liên hệ nha cả nhà người mua thì thì thì, thì liên hệ để mà gửi đất bán của người mua thì liên hệ để mà có cái lô nào được đang à, gọi là ngộp không mà mua rồi xem tới hay hãy bấm like và chia sẻ cho tàu nha cảm ơn cả nhà đã theo dõi ạ à. xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.